9 điều người trẻ nên nhớ để có một tương lai thành công. Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng trong tim bạn biết rõ nơi mình đến. Hãy mơ và làm những gì bạn muốn, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội. Cuộc sống cũng như một trận đấu quyền anh, thất bại không phải là khi bạn gục ngã mà là khi bạn từ chối đứng dậy lần nữa người ta bảo bạn đang đi sai đường nhưng thật ra đó là con đường riêng của bạn người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó